Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1. Chúng ta cùng đọc đề. Buộc dây vào quai của một cái xô nhỏ đựng nước rồi cầm một đầu dây quay xô trong mặt phẳng thẳng đứng. Vì sao khi quay đủ nhanh thì ở vị trí xô lộn ngược nước vẫn không rơi khỏi xô đúng không ạ? Chúng ta hãy hình dung cái hình như sau. Chúng ta có một cái xô đựng nước, sau đó ta quay theo mặt phẳng thẳng đứng như thế này đúng không ạ? đến vị trí dựng ngược của cái xô thì giả sử đây là vị trí dựng ngược của xô cái xô này là cái xô đúng không ạ thì lúc này ta hình dung như thế này khi quay chuyển động trong một phần thẳng đứng đúng không ạ cầm một đầu dây quay thì nó sẽ chuyển động tròn tròn đều đúng không thể vẽ một quỹ đạo chuyển động tròn cho các bạn nhé có thể thấy vẽ tay thì nó không được tròn cho lắm đúng không rồi đây đây là tâm của chúng ta đến vị trí này thì cái xô đây cái xô đây đúng không ạ ta lối vào tâm ta lối vào tâm thế thì lúc này sẽ có điều gì xảy ra khi ta quay như thế này thì nó có một vận tốc v vận tốc v đây vận tốc v đấy vận tốc v của ta đây đúng không ạ lúc này nước trong xô khi nó quay đủ nhanh nhé thì nước trong xô không bị rớt ra khỏi xô bởi vì sao nó có một cái trọng lực p hướng xuống trọng lực p hướng xuống nó cân bằng cân bằng so với một cái ép quán tính hướng lên ép quán tính ép quán tính này nó cân bằng với trọng lực p và trọng lực p này chính là được hướng tâm nhớ nhá ta có ép quán tính cân bằng với thằng p tức là cộng với p bằng vector không thế lên nước nó mới không bị không bị rớt ra khỏi xô được không các em rất dễ nhá đấy vì đấy nhớ thầy là khi chúng ta quay đủ nhanh thì vị trí xô lộn ngược nước vẫn không rời khỏi xô vì sao vì lúc này ép quán tính cân bằng với lại trọng lực p trọng lực p hướng vào tâm của chúng ta hướng tâm của quỹ đạo đúng không ạ giống như cái quả bóng mà thầy làm thí nghiệm ấy ta quay quay này thì quả bóng nó vẫn quay đều và không bị trùng rơi xuống không bị trùng dây xuống khi không bị trùng dây xuống tức là không bị rơi xuống thôi được không ạ nó có một cái lực quán tính nhưng trọng lực p lại cân bằng với lực quán tính đó ok chưa các em nhớ điều này nhá cho nên nước mới không bị rớt ra khỏi xô hoặc là ở các cái ờ, cái hồi bé khi mà thầy được tham gia xem các uh, cái uh, gì nhỉ siếc siếc đúng không các uh, nghệ sĩ siếc khi mà chuyển động trong một cái lồng họ thì nhảy từ vị trí này sang vị trí kia tưởng rằng có nam châm nhưng không phải đâu họ đã dựa vào cái chuyển động chuyển động hướng tâm thôi được không ạ nhớ này được hướng tâm thôi